Ví dụ số 1 à, ờ, cho hình chóp SABC có đáy là tam giác vuông tại A. À, góc ABC bằng 30 độ. À, ờ, SAB là tam giác đều cạnh A. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng ABC là trung điểm của AB. À, thể tích của khối chóp SABC là bài toán cho bốn đáp án. Thì ở cái dạng này ấy, thì người ta đã cho sẵn cái chiều cao rồi hình chiếu vuông góc của S đến ABC là trung điểm của trung điểm của AB thì ta gọi H là trung điểm của AB. H là trung điểm của AB thì SH sẽ vuông góc với lại à, ABC. À, thì ta thể tính SH luôn. SH là chiều cao của tam giác SAB. Người ta cho sắc SAB là tam giác đều cạnh A thì SH sẽ bằng A căn 3 trên 2. Tính sẵn chiều cao rồi. Bây giờ công việc của chúng ta là đi tìm cái diện tích đáy. Các em thấy này, tam giác ABC tam giác vuông tại đỉnh A. Biết được cạnh AB rồi thì ta sẽ tìm cạnh AC đã, đúng không? Thì AC sẽ bằng AB nhân tang của góc ABC. Đó. Cạnh AB bài toán cho bằng A rồi. Cái AB là chính, chính là cái cạnh của uh, tam giác SAB, tam SAB tam giác vuông à, tam giác đều tại A, cạnh A. Thế thì uh, tang của góc 30 độ thì bằng căn 3 trên 3. Như vậy diện tích của tam giác ABC thì bằng 1 phần 2 của AB nhân AC tam giác vuông tại đỉnh A. Như vậy bằng 1 phần 2 AB bằng A, AC bằng A căn 3 chia cho 3. Như vậy diện tích bằng A bình phương căn 3 chia cho 6. Do đó ta có thể tích của V SABC SABC bằng 1 phần 3 của SH là chiều cao xác định sẵn rồi nhân với diện tích của tam giác ABC bằng 1 phần 3 SH bằng A căn 3 chia cho 2 nhân với diện tích của tam giác ABC A bình phương căn 3 trên 6. Căn 3 căn 3 là 3, 3 chia 3 hết. Như vậy bằng A mũ 3 nhân cho 12. Như vậy ở ví dụ số 1 chúng ta sẽ chọn đáp án B. A mũ 3